Thì vâng, ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình nha Thì đã gần Tết đến xuân về rồi các bạn ơi Thì à, pháo nổ là nói chung là thú vui của rất là nhiều người đó, Trong đó có mình thì um, cũng mang đến một sự trải nghiệm rất là khác lạ để vào dịp Tết đến xuân về nó mang cho mình một cái cảm giác là uh, không khí đón xuân tưng bừng vui vẻ hơn đó nhà nhà ai cũng chơi pháo nổ hết nhưng mà mua pháo nổ thì nó đắt quá à, đối với những bạn mà không có tiền hoặc là những bạn mà thích chế tạo như mình á như mình đây chẳng hạn thì mình rất là thích à, chế tạo pháo luôn thì ok thì ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chế pháo diêm cực kỳ đơn giản luôn chỉ với là một ngàn đồng thôi vì cái hộp diêm mình mua một ngàn đồng á, đáng lẽ là 500 cá Nhưng vì là 500 cá Nhưng vì uh, hộp diêm Sài Gòn này mua rất là đắt Đây, đây là mình có 5 hộp diêm nha các bạn Ok, giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chế pháo từ chính ờ, một hộp diêm này một hộp này mình mua với giá là 1.000 đồng ok thì ờ, một nghìn đồng thì mình sẽ chế quả pháo như trong tiêu đề clip là chế pháo 1.000 đồng thôi rất là đơn giản nổ to auto, auto to luôn hứa với các bạn là 100% to luôn nhưng, nhưng mà sức công pháo nó hơi yếu nha nhỏ nhưng mà có vỏ ok còn bốn hộp này mình sẽ để qua bên mình sẽ dành à, để làm những clip khác ok mình không liên thiên lôi thôi nữa đây một hộp diêm nó nhiêu đây thôi đó rất là ít luôn không bao nhiêu hết á rồi tùy duyên các bạn đây là mình mua là diêm đông mai bông mai á ok hai bên như thế này ờ, mấy ông hàng xóm mình hơi ồn nha các bạn rồi giờ các bạn lựa cho mình cái hộp diêm tiêu chuẩn nhất nha hộp muốn hộp diêm tiêu chuẩn mà nổ auto mạnh là các bạn phải lựa là những đầu diêm như thế này nó còn mới này khô cái hộp như thế này à, như thế này còn tạm được và cái vỏ phốt pho như thế này còn khô còn ướt này mà chưa bị ai à, bông làm bông chóc gì các bạn cứ lựa cái hộp mới mua cho mình đó chưa bị ẩm ướt gì hết nha các bạn rồi đây là cái thứ nhất để chế à, là làm quả pháo đơn giản nhất chỉ tốn một nghìn thôi các bạn không còn tốn một đồng nào hết cái thứ hai là một cái keo nến đây cái keo nến này là uh, các bạn có thể mua hoặc là các bạn có thể lấy tại nhà và thứ ba là một cái giá ba là một cái quẹt lửa nha các bạn cái máy lửa này tại nhà các bạn có rất là nhiều luôn đấy này về lửa không xài được nha ok giờ mình cái quẹt lửa này dùng để đốt keo nến rồi, chứ không phải đốt cái phản rồi đâu thứ tư là một cái kéo cái kéo dùng để cắt giấy nha đấy và cái thứ năm là là một con dao đây con dao này mình dùng để cào cái ờ, cái phần phốt pho ở bên ờ, cái vỏ thành diêm này nha các bạn dùng để trộn với cái hỗn hợp à, diêm để nổ ok khi à, dùng xong các bạn rửa cho sạch là được ok mình sẽ bị chuẩn bị một tờ giấy giấy để dùng để uống pháo thiếu cái này là không có được đâu các bạn cái là cái thứ sáu rồi rồi giờ mình sẽ bỏ một vài thứ này ở sang một bên các bạn đây giờ cái kéo mình sẽ giữ lại đây cái nến mình sẽ bỏ đây nhìn bỏ đây rồi con dao mình sẽ bỏ đây rồi vâng đây mình có cái kéo đây do mình bút sẵn một cuốn một tờ giấy ờ, chặn nha, hai tờ giấy chặn gì đó các bạn lừa giấy nào cũng được hết giấy năm ô ly cũng được nhưng mà lát nữa mình sẽ ờ, chỉ cho các bạn cách để cắt tờ giấy quân phá sao cho nó đẹp nhất và nói chung là sức công phá là nổ nổ đẹp này nổ mạnh ờ, nổ ok hoặc là nổ yếu và tùy các bạn rồi giờ mình sẽ cắt đôi tờ giấy này các đấy cả bạn biết xong cắt không để mình à, lát nửa tờ giấy bên kia là mình sẽ trộn hỗn hợp à, à, mình sẽ cặp với phốt pho để riêng và cái diêm sinh để riêng nếu các bạn mà trộn cái diêm này cái diêm cạo rồi với cái phần phốt pho này chung với nhau á các bạn mà ma sắc mạnh quá nó sẽ tạo ra một phút cháy á nói chung không có nổ đâu nói chung là tất cả những công sức mà nếu các bạn mà làm nhiều thuốc pháo á là nó nổ nổ hơi bị gớm các bạn đấy rất là nguy hiểm luôn nó cháy phực lên á cháy mặt cháy mũi các bạn à, thì mình làm cho nó an toàn một xí ok giờ mình sẽ bỏ cái phần này ra bên rồi vâng đầu tiên là các bạn à, mở bao diêm này ra và như thế này nha các bạn lựa cho mình cái những cái que diêm nào có cái đầu dài nhất như thế này này mình dùng để làm ngòi pháo á đây đây mình cho các bạn coi đó những que diêm mà cái đầu nó dài như các bạn càng dài càng tốt nha các bạn nếu càng dài thì cái tỷ lệ mà quẹt pháo à, nó không nổi trên tay các bạn á, thì nó càng cao đấy <laughs> rồi giờ mình à, một hộp thì mình trung bình làm khoảng được à, 7 đến 8 viên nếu mà hộp diêm này ờ, cái que này nó nhiều này đó tất cả hộp diêm nó nhiều á 7 đến 8 viên nổ trung bình mạnh nha các bạn à, từ 9 đến 11 viên là nổ yếu yếu nhất rồi các bạn nếu mà các bạn muốn nổ nó công suất nhất thì khoảng tầm 5 viên và nhồi thuốc thiệt mạnh vào một hộp 5 viên là nổ nó đảm bảo các bạn là bay bùi luôn đấy rồi giờ mình sẽ lừa những những cây dài nhé một hộ rồi mình không lấy một bất kỳ hộp khác nữa các bạn hai cây ba cây đây các bạn lựa những cây vào cái đầu đầu à. này này đây bốn cây năm cây sáu cây bảy cây rồi vâng ok các bạn thì à, trong một hộp diêm đó mình lựa được 7 cây như thế này đấy và mình không biết là làm nó có dư thuốc pháo hay không thì cứ chắc chắc ăn là như thế này trước đi 7 cây như thế này đây cái đầu nó dài các bạn rồi giờ phần còn lại á là các bạn chỉ việc là cạo lại cái phần đầu đỏ cho ra cho mình thôi các bạn đổ hết bao diêm này ra đấy giờ mình sẽ bắt đầu cào lấy cái phần đỏ trong diêm này ra nha các bạn này do cái sao cái kéo mình à, à, lấy có một cái lợi thế là có cái phần này kẹp này đấy mình có thể kẹp những đầu diêm ra đơn giản hoặc là các bạn có thể dùng kềm các bạn dùng cách nào cũng được có, có thể ờ, đập cái đầu diêm lên được nhưng tuyệt đối các bạn nếu muốn làm chuẩn độ bàn là các bạn không được để cho cái vùng gỗ trong cái cây uh, ờ, que diêm này nó rớt nó rớt xuống bàn nhé các bạn nó, nó rớt vào trong ờ, cái thuốc để mình thử nhé các bạn à, cũng được ấy, không sao ấy nhưng mà nó sẽ giảm đi cái uh, tiếng tiếng nổ với lại sức công phá thôi đấy rồi giờ mình sẽ bắt đầu cạo nhé các bạn đấy à, các bạn nhìn này đó cạo không để sót luôn đấy một bao một ngàn lần đắt vạn trưởng luôn rồi giờ mình sẽ chơi thôi Ok các bạn ơi, nãy cái video nãy mình quay nó hơi lỗi để bù trừ cho cái sự thiếu sót à, của mình á đó giờ mình sẽ làm lại cái phần này này đây giờ mình đã cào hết tất cả diêm ở trong hộp này ra nha các bạn này nó được như đây này đó giờ mình sẽ tiến hành à, đập mịn nó ra đấy các bạn nếu nếu mà thấy diêm các bạn ẩm ẩm các bạn nên phơi khô một xí nha đó, tuyệt đối là các bạn dùng vật cứng đập là các bạn đập nhẹ nhẹ thôi hoặc là các bạn chà ra chứ các bạn đừng cái đập mạnh quá nó gây nổ các bạn cái này rất nguy hiểm lắm đó giờ mình dùng một cái máy lửa này mình để chà nhẹ nó qua này đi mềm cũng rất là mềm á trà rất là dễ luôn đó bạn trà nhảy ra ờ, bạn đập, đập đặt lỗi ok coi nhìn chưa nếu cái này ổn ok rồi ok cái này là quá mềm rồi đẹp đẹp à, đừng phải sắp lại rồi vâng. rồi vâng, đã ra như này rồi không vâng. cái mức độ mềm của nó là quá ok luôn rồi các bạn bỏ này qua bên xong rồi đây, xong rồi một đây mình sẽ hướng dẫn nhanh cái bước này thôi rồi cái thứ hai là các bạn chuẩn bị một túi giấy sạch nha đừng có nhiễm cái diêm này vào nha các bạn phủ sạch cho mình rồi ok diêm này các bạn bỏ vào trong cái hộp này lại làm cho nó dễ rồi giờ mình sẽ chuẩn bị một con dao dao này mình sẽ cào một mặt nha các bạn đấy cào một mặt của này ra này các bạn cào này cong dao lên này cào ra nó đập cái đấy luôn đấy là những cái này đấy ra nhiều lắm các bạn, mình cài được số phong này đây Giờ mình sẽ tiến hành trộn cái diêm này lại nha các bạn Các bạn trộn thì các bạn để ý là trộn nhẹ nhẹ các bạn Đừng trộn mạnh quá, nó vì chảy đấy Đó, các bạn sát như thế này này Đây, rồi giờ mình sẽ trộn diêm này qua này Đấy Ok Rồi vâng các bạn trộn này lên này các bạn trộn đều đều ra nếu các bạn mà thấy hỗn hợp này nó chưa khô các bạn đem ra nắng phơi xí nha tuyệt đối là các bạn không được hơi lên lửa đấy các bạn trộn này sát cái này nhẹ sát cái này sát cái xuống này nhưng mà các bạn thấy ủng hộ như này nó lâu lâu chứ là ủng hộ nó đều nhé còn thì đối là không nhìn chạy không nhìn cái những hoạt động đấy đấy sát này ok đây là hỗn hợp của mình đã thành công rồi giờ mình sẽ đi bùng pháo thôi rồi đây là cái clip mình lấy thứ hai mình làm <laughs> nên là mình sẽ cắt những cái phần mà mình cũng pháo cho các bạn coi ok thì cũng như vậy mình sẽ quấn quấn thêm một quả hoàn chỉnh nhất cho các bạn coi đây là đâu rồi mình ừ, có chuẩn bị một cái diêm riêng rồi đây đó sẽ quấn thêm quả ở trong là trong cái hộp pháo của mình á đây trong hộp này là nó sẽ được là 10 quả trụng 10 quả luôn mới lại do ờ, <laughs> clip chứ sau mình nói có bị lỗi đó đây thì mình sẽ cắt cắt lại từ đầu cho các bạn coi nha từ từ đây vào đây là 3 cm từ đây xuống đây là 12 cm đây do cái này mình có cắt sạch một cái này thì mình sẽ cắt vào 3 cm nha các bạn đây cắt cho nó bằng cái gì luôn Đấy, giờ mình không cần không cần để luôn mình cắt mình cao luôn ok chắc là ổn rồi à này nó hơi dài lắm bạn sao đây vừa đây vừa đủ luôn vừa đủ ngay cm luôn do cái đầu mới nãy mình có làm mình cắt sẵn rồi đó rồi đây là cái tờ giấy này nè đây qua đây 3 cm từ đây xuống đây 12 cm ok giờ mình sẽ hành cuốn cuốn cái thuốc này lại đó này các bạn cống tờ giấy lên cho mình nha cầm sẵn một cái diêm này luôn cầm sẵn một cây như thế này luôn đây tiến hành uh, à, uống thuốc này đưa lên đây gắn lắc như thế này căng lên này các bạn căng lên cho mình này đó đó các bạn muốn độ mạnh thì các bạn đưa vào giữ nhiều lên chị cái thuốc này nó quá mạnh đối với mình rồi à, nhiều quá này sợ phải nổi luôn các bạn các bạn muốn có thể nghe uống mình muốn nó nổi luôn các bạn đổ lên như thế này được nha bạn đó các bạn căng lên nhiều như vậy chứ nhưng mà nó ít lắm này uống lại cho mình này này tay này xuống này uống này này đó uống lại uống lên uống lên các bạn ngày hồi trước mình làm là mình uống hơi bị nhiều nữa các bạn ngày cũng có trăm hai mươi viên rồi đó uống hơi bị khủng luôn mình làm sao uống đó sáng giờ là này ít trở lại thôi đó là cái viên này viên hoàn chỉnh nhất mình uống này lại qua clip uh, ok lắm mà bị đụng chưa giờ các bạn dùng cây cây nén của mình này các bạn đốt lên nha à, đốt đường trả lửa nó rơi xuống cái viên các bạn viên xanh dưới nó hiểm lắm rồi cuối cái này đây giờ các bạn giá cho mình này đó giá tiếp này cho kéo cho đủ nóng các bạn rồi mình giá tiếp này vào vâng. đó ok rồi giờ mình sẽ cuộn cuộn nó dán cái đầu em ít nữa bạn. đấy dán đầu đấy này rồi rồi như như vậy là hoàn thành một quả như bạn đấy thêm quả đây này tổng hộp trong cái bộ sưu tập của mình rồi trong cái hộp đây này đây hộp này đây nguyên hộp pháo đây đấy những quả pháo sao các bạn cứ làm tương tự như vậy nhé bạn. các bạn lừa lừa một cây ra chút. đấy lừa một cây ra rồi à, một hộp thì các bạn lừa nhiều cây ra đấy nhiều cây ra tùy tùy theo hộp nhé bạn đó một như vậy thì các bạn lừa khoảng 7 à, cây là đủ rồi 7 cây nếu mà làm pháo mạnh nếu mà các bạn làm pháo chúng mình đó các bạn lừa khoảng 10 10 cây là đủ đấy ok rồi như vậy thôi thì uh, chúc các bạn làm thành công nha này còn số dư này mình sẽ cũng pháo tiếp rồi do không bấm máy giờ lần này mình bấm máy chắc chắn luôn rồi giờ mình sẽ tiến hành cuốn lại cho các bạn coi nha đây đầu tiên là các bạn à, làm cuốn như thế này này đấy như thế này coi đó có công như thế này rồi bây giờ giật mã xúc cái này mình này mã xúc cái này mới dễ hai dựa qua dùng một cái gì được trắng ra trắng ra cho mình nha, đây trắng như thế này các bạn nếu nếu muốn nó độ mạnh á các bạn tăng đỡ dựa càng nhiều càng tốt ok và tăng lên cái đầu này một xíu này đó sao để cho di nó chạy vào phần à, đầu của gì này tạo nó xúc tác nhanh và nó gây ra một phẫn nổ rất là ngờ luôn à gì các bạn để, ý như thế này đó các bạn đó đầu của di nữa nha ok đó, đó đầu của di ra cầm bút lại cho mình đó, đây, các bạn lấy ngón tay giữ này này giữ này này bắt đầu búng lên đó những cái chuyện này cũng vào hướng cơ thể cơ thể của bạn này cũng vào này đó cũng vào uống này hơi không đẹp bạn kiểm tra cũng này cây không tích rồi mũi này bị bệnh kiểu gì mà bạn ơi đây này nhưng mà sao vẫn vẫn độ được lọc cây này đấy thì mình chỉ tính hành là lấy cái nến này chúng mình sẽ độ đây này đấy độ lên này dán cái đít này lại cái này là hơi lộ là bị bệnh đâu nhưng mà sao đấy đó ok rồi bạn đốt đốt cái đít dán lên cái đầu này chính này rồi đã sao mà phá nhưng mà nhưng mà nó hơi bể đầu các bạn ơi nhưng mà cũng đẹp được nói chung cái đoạn này đẩy qua thì hay quá tiếc cứng luôn á sao rồi chắc chắn là cái cây thứ hai này mình sẽ làm hoàn chỉnh hơn gì, hoàn thiện xí các bạn coi nha Đây vào dưới phút này đó ok không sao cả biết mình dùng nghịch cảnh được rồi thì mình sẽ muốn kết thúc nữa các bạn rồi ok vẫn còn dư xí ok đi giờ mất cầm chân nó lại hư cậy nữa rồi đây này giờ mình sẽ cắt ra tốt như thế này đủ mạnh thôi không cần nhiều đâu đấy cái này các bạn đó các bạn nhìn kỹ này mình sẽ đặt cái gì vào đây này để bắt đầu nó dài này nó các bạn cũng cũng vào nó nếu các bạn mà thấy gì nó nặng quá các bạn đừng tay đẩy này đẩy này đẩy nhẹ các bạn đẩy bằng các bạn không đẩy được xíu này rồi ok nhìn cử cử như này làm toàn các bạn làm việc nào đọc xuống đó thì nó nổi muốn này này muốn hơi xấu á rồi viên nào hảo cực kỳ hảo đúng đúng ui trời ơi cũng bằng nó bay luôn à phải nuôi các bạn thấy nó không? nhưng mà sao mình muốn lại mà được bạn nuôi thì nó nổ tay luôn đừng mình bay à, lại đi đầu hơn còn viên này nó không bay cũng mạnh có bị do vui quá ok ok ra hơi lộ hơi lỗ xíu đây mình sẽ tiến hành đổ đổ lại cái này nhé giảm này nha các bạn rồi giảm này đấy những cái đầu trước này á các bạn như cái dễ cho mình xíu này đổ thêm xíu nữa giảm lại rồi rồi giảm lại này rồi ok mình phải trước là chuyện mình làm là chỉ có viên này là hoàn chỉnh nữa thôi mình cắt mình quên nấm tiêu các bạn mất đây là các bạn cắt chiều rộng của nó là 3 cm nha các bạn vừa với một cái diêm này luôn này để mình uh, hướng dẫn cho các bạn luôn đẩy cái phần đó mình làm vội quá đây 3 cm này số 3 đây nha các bạn đó vừa với đầu quay diêm nó lò như thế này luôn để các bạn cũng cũng pháo này còn chiều dài là các bạn cắt 12 cm cho mình nha nếu bạn nào muốn nổ mạnh nhất mà đạt được tiêu chuẩn nổ là các bạn cắt khoảng 9 9 cm cho mình thôi là đủ rồi 9 cm đối với loại giấy 4 ô ly loại giấy 5 ô ly thì các bạn uh, à, 5 6, 6 cm chiều ờ, chiều ờ, đó là chiều dài còn này là chiều rộng của này này chiều rộng của này các bạn cắt cái nào cũng 3 cm cho mình thôi là được đó là các bạn quấn vừa đủ rồi đó nha ok rồi thì ờ, qua clip này thì xin chúc cho các bạn có một năm mới thật là hạnh phúc à, nói chung là ăn khang thịnh vượng chơi pháo thì uh, chơi ờ, đừng để bị công an bắt nha và chơi thật là một cách là an toàn với những bao diêm rất là đơn giản như thế này thôi thì cảm ơn tất cả các bạn bye bye clip này làm hơi bị lỗi rồi nhưng mà mình sẽ cố gắng đăng lên cho các bạn coi Đấy, vì tâm huyết mình đã bỏ ra sớm giờ cay vãi nồi đó các bạn rồi tạm biệt các bạn bye bye còn một xí thuốc này bực vãi cái nồi nãy giờ luôn nãy quay không được bực lên đốt luôn này thì mình sẽ test thuốc cho các bạn coi luôn này đó các bạn thấy nó cháy à trời đậu phộng khét quá ok ok đây các bạn à, đây là sát pháo này nhìn nó nổ này bạn cứ nồi ra luôn nó bay đầy hết à, nguy hiểm quá